Chống dịch như chống giặc, kém gai, quân đội, công an, pháo đài sẽ còn thêm gì nữa. Sau hơn 2 tháng phong thành chống dịch như chống giặc với mục tiêu kép ngăn chặn dịch lây lan bằng cách tìm diệt F0 và ổn định phát triển kinh tế bằng ba tại chỗ, thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung đã không đạt mục đích mong muốn mà có thể nói là vỡ trận. Dịch đã lan tràn ra cả nước, chỉ còn mỗi tỉnh Cao Bằng chưa bị nhiễm, số ca nhiễm mỗi ngày lên đến trên dưới 10.000. Phong thành 2 tháng, dịch càng tăng. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, con số đã vượt qua 3 lần kịch bản dự liệu trên 100.000. Điều đáng ngại là con số tử vong theo thông tin chính thức của Bộ Y tế là trên 6.000, nhưng con số thật khó thể thống kê nhưng có lẽ lớn hơn nhiều qua những biểu hiện thực tế là các lò thiêu ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đều đã quá tải và thành đội thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh đội Đồng Nai đều có văn bản xin xây dựng thêm lò thiêu mới. Thành phố Hồ Chí Minh không đủ quan tài gỗ, chùa Vĩnh Nghiêm phải sáng chế quan tài cạc tông. Túi nhựa chứa tử thi cũng cạn kiệt. Một tổ chức thiện nguyện từ Hà Nội đã hỗ trợ cấp tốc một tấn rưỡi túi này. Điều mà nhiều bác sĩ chuyên gia dịch tễ độc lập ở thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gào cảnh báo từ đầu mùa dịch là đừng đếm F0, hãy quan tâm bảo toàn, đầu tư cho ngành y để điều trị bệnh nhân nặng, giảm nhẹ tử vong đã thành sự thật. Dù thành phố Hồ Chí Minh có tiếp thu trợ bộ xây dựng 5 tầng điều trị cho F0 không triệu chứng, cách ly tại nhà nhưng đã quá trễ. Các bệnh viện đều quá tải, thiếu máy thở, thiếu oxy. Việc bệnh nhân đi 4 năm bệnh viện nhưng không nhập viện càng phổ biến. Vaccine, công cụ chống dịch khả dĩ hữu hiệu sau hơn 5 triệu liều được Bộ Y tế cấp phát từ nguồn viện trợ đã hoàn toàn cạn kiệt hơn 2 triệu liều vaccine Trung Quốc dành cho người già và có bệnh nền, nhưng chỉ được một số ít người có hoàn cảnh quá cùng kiệt chấp nhận tiêm. Ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An triển khai một chiến dịch mạnh tay, triệt để hơn huy động công an quân đội vào cuộc hướng đến mục tiêu đến 15 tháng 9 sẽ kiểm soát được dịch quân đội công an xây 312 pháo đài, vẫn kiên trì truy quét, bóc tách F0 bằng xét nghiệm nhanh để đánh giá phân loại 312 xã phường tại thành phố Hồ Chí Minh theo mức nguy cơ xanh, đỏ, vàng để giữ vững, mở rộng các xã phường vùng xanh, cô lập thu hẹp vùng đỏ và vùng vàng. Ông Phạm Minh Chính đã chỉ đạo từ ngày 23 tháng 8 thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam các biện pháp mạnh mẽ sau đây. Thứ nhất, thực hiện cách ly để triệt để giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ này, huy động ban dân vận, mặt trận tổ quốc, các lực lượng cựu chiến binh, thanh niên, công đoàn, phụ nữ, hội nông dân, các cấp tham gia. Thứ hai, không để người dân thiếu ăn thiếu mặc quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân, điều kiện tiên quyết là đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thứ ba là bảo đảm y tế, tăng cường năng lực y tế cho cấp xã phường về oxy y tế, trang thiết bị, vật tư, y tá, bác sĩ, điều dưỡng, bổ sung ngay cho những xã phường còn thiếu để điều trị cho người bệnh ngay tại xã phường. Như vậy, có 3 tuyến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại xã phường tại quận, huyện và thành phố, trong đó tuyến trên chủ yếu lo cho những trường hợp nặng, tiếp tục thí điểm điều trị tại nhà các F0 không có triệu chứng. Thứ tư, tăng cường lực lượng công an để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an dân. Thứ năm, về an sinh xã hội, thành phố Hồ Chí Minh và các bộ ngành đã triển khai nhiều giải pháp, Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì tiếp tục thường xuyên bám sát tình hình và yêu cầu thực tế để không bỏ sót đối tượng cần cứu trợ lực lượng công an cơ sở tăng cường nắm tình hình để cùng các lực lượng cung cấp ngay lương thực, thực phẩm cho những người vô gia cư và lang thang. Thứ sáu, tổ chức xét nghiệm thần tốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế với các hình thức phù hợp, kể cả đến tận nhà xét nghiệm phát hiện F0 nhanh nhất tính toán khả năng di dời một bộ phận người dân ra khỏi một số địa điểm để giãn cách, giảm mật độ người tập trung trong một khu vực như kinh nghiệm đã được thực hiện tại một số tỉnh phía Bắc. Quân đội đi chợ cho dân, dân sợ mất hồn, Thượng tướng Võ Minh Lương, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của chính phủ cho biết lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác đặc biệt với sự tham gia của cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, vừa làm công tác tuyên truyền vận động, giám sát người dân, thực hiện nghiêm việc cách ly, vừa đưa lương thực thực phẩm, gói an sinh, gói thuốc điều trị đến từng nhà dân. Trong cùng ngày, đã có 1.000 cán bộ chiến sĩ từ phía Bắc đã lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh. Đây quả là kế hoạch thật tuyệt vời, thể hiện sự quan tâm của chính phủ với dân. Người dân chỉ việc ở tại nhà sẽ không cần đi chợ, đã có bộ đội đảm trách cung cấp từ lương thực thực phẩm, hỗ trợ cả dịch vụ y tế. Tuy nhiên người dân đã phản ứng với thông tin này như thế nào? Nhà báo chuyên mảng thị trường Nguyễn Thị Mỹ Xuân đã có bài viết trên Facebook về những hình ảnh trực quan chỉ vài giờ sau khi thông báo về chủ trương tốt đẹp kia và còn đến hai ngày nữa mới đến hạn được bộ đội đi chợ thay cho dân. Các kệ siêu thị ở Gò Vấp đã cháy sạch hàng. Siêu thị trưa ngày 20 tháng 8, đang ăn trưa, nghe tin trên TV, chạy vội vào siêu thị là 12 giờ, xếp hàng đến 12 giờ 40, qua nhiều khâu khai báo y tế, trình giấy mới được vào trồng. Có tin được không? Một siêu thị gần như lớn nhất quận Gò Vấp và cả thành phố mà thế này đây. Tương tự, trong cùng một ngày 20 tháng 8, nhà báo Đăng Chánh Trung phải từ bạch đã rơi nước mắt khi lãng phí thời gian dùng giấy đi chợ vượt qua hàng chục chốt chặn, hàng rào kém gai, nối đuôi những đoàn người dai dăng dắt trước nhiều siêu thị mà cuối cùng không mua được món gì chỉ còn hai ngày nữa thôi là người có tiền được bộ đội đem lương thực thực phẩm đến tận nhà, người nghèo được Bộ Lao động và hệ thống chính trị đến tặng quà cứu trợ an sinh xã hội, thậm chí còn được đưa đến chỗ ở mới, khang trang. Tại sao người dân phải đi vét mua hàng? Dân trí Sài Gòn kém chăng? Bị kẻ xấu nào đó kích động chăng? Chắc là dân không kém trí, cũng chẳng phải có bọn xấu nào nhanh nhẩu vậy người dân đã có quá nhiều kinh nghiệm đắng cay về sự khác nhau 180 độ giữa thông tin tốt lành của chính phủ trên báo, trên TV và thực tế tối đen. Hơn thế nữa, ai cũng biết là bộ đội công an vốn được huấn luyện để đào tạo nhằm phục vụ cho sức mạnh trấn áp đối phương, chứ nào phải để làm chuyện chi ly nhỏ mọn là chở búa. Liệu có thể nhận cứu trợ trên TV mà sống? về quy định cấm hoạt động rất nghiêm ngặt của chính phủ, đồng thời quy định nhiệm vụ cứu trợ cho Bộ Lao động và hệ thống chính trị càng làm cho người ta quan ngại. Gói cứu trợ 62.000 tỷ hơn một năm nay rồi, hai gói 26.000 tỷ, năm nay người ta cũng chỉ nghe thấy trên TV. Trên báo nhà nước, hơn 60 ngày phong tỏa vừa qua, người nghèo được sống lây lất bằng hàng trăm hàng ngàn những nhóm cứu trợ tự phát của người dân, các tổ chức xã hội – báo Người Đô Thị Online đã ghi nhận hơn 10 tỷ đồng mà chia sẻ sharing đã vận động không kể hiện vật hơn 20 tỷ đồng từ Bistron Việt Nam với rất nhiều trăm tỷ, nhiều nghìn tỷ đồng của biết bao nhiêu tấm lòng thiện nguyện khác trong cả nước đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 mới thấy sức mạnh khó lường của xã hội công dân. Liệu các tổ chức này có còn được hoạt động trong giai đoạn quân quản sắp tới? không chỉ cứu trợ cái ăn trong điều kiện bệnh viện quá tải, nhiều người bệnh phải tự điều trị ở nhà, nguồn oxy là sự sống hết sức cần thiết. Bác sĩ Võ Xuân Sơn, người điều phối chương trình cung cấp rau, thực phẩm oxy cho sự sống, cung cấp oxy từ thiện miễn phí cho người nghèo đã bày tỏ sự lo lắng. Không biết chuyến rau đi tối nay, ngày mai có vô được thành phố hay không, hay phải đồ bỏ. Rồi việc cung cấp oxy cho người bệnh ra sao nữa đây? nhân viên và tình nguyện viên có được đi đến nơi để làm việc hay không. Không chỉ lo, ông phải đi đến quyết định chẳng đặng đừng là án binh bất động. Trước mắt, các bạn vui lòng tạm ngưng chuyển tiền vào tài khoản, chờ đợi vài ngày nữa xem tình hình diễn biến ra sao. Quân sự hóa và chính trị hóa hoạt động y tế cộng đồng, cứu trợ xã hội chừng như chính phủ đã sử dụng sai công cụ và tự cắt bỏ nguồn lực xã hội cực kỳ quan trọng hiệu quả để an dân. Sự sai lầm này sẽ là một đòn đánh vào đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố sau hai tháng dài sống trong hoang mang sợ hãi, thiếu thốn trăm bề. Kẽm gai, pháo đài có ngăn được Covid? đối với chiến lược giãn cách triệt để bằng kém gai quân đội công an bóc tách F0 khỏi cộng đồng, giống như truy quét phản động hoặc tội phạm xã hội để kiểm soát Covid. Liệu có thành công hay không? Đến 15 tháng 9 sẽ có câu trả lời. Với kinh nghiệm thực tế, người ta còn nhớ trong lĩnh vực kinh tế, chủ thuyết 500 huyện là 500 pháo đài, kinh tế đã chết theo sự nghiệp chính trị của Tố Hữu. Ứng cử viên đầy triển vọng chức vụ tổng bí thư. Sự sàng lọc theo địa bàn từng xã huyện mấy chục năm nay vẫn không truy vết hết tội phạm mái dâm. Trộm cướp vốn có hình hài cụ thể, liệu 312 pháo đài xã phường có ngăn chặn quản lý con virus vô hình đang hoành hành trên toàn thế giới? Về chuyên môn, một số chuyên gia dịch tễ đã có dự đoán bi quan bác sĩ Trần Tịnh Hiền, nguyên phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang giảng dạy nghiên cứu khoa học ở Mỹ, có bài viết bàn luận về phương pháp này thông qua thực tế của New Zealand tương tự với Việt Nam, dù mức độ lây nhiễm thấp hơn rất nhiều lần. Ông bày tỏ sự lo ngại bằng thông tin khoa học rất khách quan – vào tháng 2 năm 2021, tạp chí khoa học Nature đã làm một thăm dò trên 119 nhà khoa học gồm virus học, miễn dịch học và bệnh nhiễm về khả năng SARS-CoV-2 trở thành virus lưu hành thường xuyên endemic thì 89% trả lời có nhiều khả năng very likely và chỉ có 62% cho rằng ít rất ít khả năng virus có thể bị loại trừ ở một vài nơi về cơ sở khoa học lẫn thực tế đều cho thấy việc loại trừ virus ra khỏi cộng đồng là rất ít khả năng thành công ngay cả khi có vaccine. Bác sĩ Võ Xuân Sơn từng có những dự đoán khá xít sao về diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam đã có nhận xét cụ thể. Tôi đã từng dự đoán đỉnh dịch ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cuối tháng 8, nhưng với sự can thiệp mạnh mẽ, nhất là việc xét nghiệm toàn dân lần này, có thể nó sẽ lui lại ít ngày – một hoặc hai tuần gì đó. Bây giờ nghe nói sắp có chính sách đưa F0 tập trung lại, vậy thì có thể dù đến dịch qua đi nhưng số tử vong thực sự sẽ vẫn ở mức cao, thậm chí tăng trong khoảng một tuần hoặc 10 ngày sau đó. Đấy, nhà tôi đang nói về đỉnh thật, về những con số thật. Không khí mở màn của giai đoạn chống dịch quyết liệt sắp tới ở thành phố Hồ Chí Minh còn nặng nề hơn với quyết định thay ngựa giữa dòng – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị mất ghế chỉ 3 tháng sau khi chiến thắng vẻ vang hơn 98% phiếu bầu trong ngày hội non sông. Chém tướng ngay khi xuất trận, ít vì minh quân nào dám làm vì nếu không cho là điềm gỡ thì cũng ngại mất nhuệ khí ba quân. Nhưng với những bào chúa thì có thể đây là nhát kiếm thị uy báo trước cho thời kỳ sắc máu. Sau kém gai, pháo đài, quân sự, công an sẽ còn là gì nữa